hôm nay là trùng cái ngày tu của mình thì chắc là hôm nay mình sẽ đón nhận được sự giá trị rất là lớn từ đức bồ tát quan thế âm ha <coughs> vì sao sư cô nói như vậy à tại vì ngài vía của ngài mà mình tập trung lại một chỗ để mà tu tập thì chư phật bồ tát càng là hoan hỷ ha khi hôm thì à, quang dung có điện thoại xin phép sư cô là sáng hôm nay à, nghỉ một buổi chia sẻ học ờ, kinh vô lượng thọ à, để chúng ta nói về công hạnh của đức bồ tát quan âm à. sư cô nghĩ rằng là khi nói về đức bồ tát quan thế âm thì đại chúng đều cảm thấy rất là thân thiện à vì sao bởi vì trong cuộc sống đó rất là nhiều khi à, quý vị niệm đến hồng danh của ngài và và cầu xin cái sự cứu khổ của ngài sư cô tin chắc là như vậy đúng không à, trong chúng ta có ai là à, nói rằng là trong cuộc sống này mình không có sự đau khổ không <laughs> à, không những không có mà còn có rất nhiều chứ không phải là không có và những lúc như thế thì mình làm gì mình niệm quan âm à, người xưa nói rằng là nếu mình không chuyển được cái môi trường còn gọi là cái cảnh ở bên ngoài thì mình còn cách là chuyển tâm phải không à, mà tâm mình yếu ớt mình chuyển không được thì mình phải dựa vào năng lực gia trì của chư Phật và Bồ Tát mà người đầu tiên mình hướng đến là Sigo tin chắc rằng đó là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm có phải không quý vị ừ. bản thân sư cô á à, cầu nguyện ngài là lúc sư cô bị bệnh á à, quý vị biết rằng à, lúc sư cô à, thi đậu đại học học năm thứ nhất á, là bắt đầu cái bệnh bướu cổ à, nó bộc phát à. bướu của sư cô là bướu basado chứ không phải là bướu bình thường gọi là cường giáp á. À. thì quý vị biết là vừa học mà mà vừa làm công tác vừa tu tập à, tại vì sư cô học ở trong Phật học viện chứ không phải học ở trường ngoài và sinh hoạt là trong cái sự rèn luyện của tùng lâm à, tùng lâm có nghĩa là mình vừa tu học phật pháp vừa nghiên cứu phật pháp mà còn phải hành trì rồi còn phải là chấp tác phải là supo phải làm tất cả những công việc trong thiền mô mà lúc đó trường của sư cô là 300 học sinh à, quý vị biết một lần mà nấu ăn là là nấu một cái, cái chảo rất là to <laughs> nấu bốn cái bếp như vậy mà dùng bếp bếp ga đó ở bên Đài Loan thì có tiện có cái là người ta dùng bằng ga hết à, và cái nồi to và cái cái hỏa dưới cũng rất là mạnh cho nên nấu rất nhanh à, mà 300 người như vậy thì một bữa ăn đến khi à, luống phiên tới ta lẻo gọi là nhà bếp đó thì quý vị tưởng tượng mình phải dùng sức lực để mà xào <laughs> xào thức ăn mà trong cái cái chảo to như vậy cần sức lực mà lúc đó là mình bị bệnh bướu là mình mất ngủ à, mất ngủ thì quý vị biết rằng một ừ, buổi tối mà mình mất ngủ thì sáng ra mình không có sức lực à, đầu óc mình nó cứ hôn trầm mà nó cứ lân lân học thì cũng nhức đầu mà công tác à, chấp tác à, nhất là à, công tác nhà bếp thì mình không có sức để mà mình mình nấu đâu ừ. nhưng mà lúc đó là mình làm tổ trưởng thì mọi cái công việc mà ừ, gọi nặng nhọc mình phải gánh vác hết một tổ như vậy là 10 người cộng thêm tổ trưởng là 11 vị mình phải điều hành 10 vị như vậy à, à, cho nên là lúc đó là buổi tối là khó ngủ à, cho nên là chỉ còn có cách là mình cầu Phật này cầu Phật quan âm niệm Phật quan âm à, rồi tụng kinh địa tạng lại quan âm tụng địa tạng rồi niệm di đà nói chung là <laughs> mình làm những cái cái việc mà cầu nguyện đó đồng hướng tâm về đức bồ tát và nhất là đức bồ tát quan âm thì trường sư cô lúc đó là cái chùa viên quang là có một cái tượng quan âm bồ tát ở giữa à, ở giữa rất là đẹp trang nghiêm thì mỗi lần buổi sáng mà ra đó thể dục á, thì mình dành một ít phút để chắp tay để cầu nguyện à, chắc cũng có chắc có lẽ là cũng nhờ cái cái sự mà cầu nguyện như vậy à, thì dần dần cái bệnh suy cơ nó cũng gặp thầy gặp thuốc à, cho đến nay là à, gần được 10 năm thì sư cô không có dùng thuốc nữa à, và thấy nó cũng bình thường chỉ có cái là lâu lâu là nó bị mất ngủ nếu như mình mình áp lực gặp việc gì áp lực thì thì mất ngủ à, sư cô nói đây để cho quý vị thấy rằng trong cuộc sống của mình á bất luận mình là người tại gia hay mình là người xuất gia đều có những cái nỗi khổ mà những lúc như vậy mình đừng có để ở trong lòng mình <laughs> mình mình đừng có là cam gánh chịu một mình à, mình phải chia sẻ ra à, cho những người xung quanh và và cái người mà đáng để mình tin cậy nhất đầu tiên phải là Phật và Bồ Tát sau đó là đến những người thân trong gia đình của mình à, phải không à, đó thì hôm nay là ngày vía của đức bồ tát quan thế âm thì mình có cái gọi là có cái nỗi niềm để mình nói về công hạnh của ngài à, à, hôm nay thì sư cô chia cái bài pháp thoại thành hai phần phần đầu là chúng ta nói về sự tích của đức bồ tát quan thế âm ừ. phần thứ hai là mình sẽ nói về cái công hạnh của ngài và đặc biệt là cái hạnh gì đặc biệt là cái hạnh à, từ bi hay còn gọi là lắng nghe và thấu hiểu à, lắng nghe và thấu hiểu à. trước tiên là mình à, à, nói sơ về sự tích của đức bồ tát quan thế âm à, thì trong kinh phật hay là truyền ký thì chúng ta nghe rất là nhiều về những hóa thân của đức bồ tát quan thế âm à, trong đó có hai vị đặc biệt thân thuộc với mình đó là bồ tát quan âm thị kính và bồ tát quan âm diệu thiện à, phải không hai vị này thì quý vị rất là thân thuộc bản thân sư cô cũng rất là thân thuộc ngoài ra thì có còn có là bồ tát uh, ngư lãng tức là bồ tát mà um, bán cá đó đó là cũng, cũng sự tích về quan âm bồ tát cũng rất là hay nhưng mà cái sự tích đó là ít ai ai biết phổ biến thì mình biết về bồ tát quan âm thị kính và bồ tát quan âm diệu thiện đó. Đầu tiên sư cô nói về Bồ Tát Quan Âm Thị Kính. À, à, à, cũng có nhân duyên chứ không phải là tự nhiên mà nó thành là Bồ Tát Quan Âm Thị Kính. À, và cái câu chuyện về Bồ Tát Quan Âm Thị Kính đó thì chúng ta thấy à, cũng là bi đát À, nhưng mà nó đều có nhân duyên à, nhằm khi mình không hiểu thì mình mình bảo rằng sao mà chư Phật Bồ Tát tu hành nó cũng còn chướng duyên cho nên là để hiểu được điều này thì mình cũng phải biết, phải biết rằng là phàm khi mình chưa chứng ngộ đến cái quả vị vô lậu à, mình còn là hữu lậu thì mình còn phiền não à, mà trong kinh nói rằng là nếu chưa chứng lên bậc đẳng giác bồ tát thì tất cả chúng sinh đều còn có phiền não chi phối à. tương truyền rằng à, <clears throat> khi đức bồ tát quan âm thì kính sao lại mở cửa thôi đóng cửa là đi mình thắp hương ít thôi ừ. sư cô nghĩ như vậy là cũng không nên lần sau là như vậy cũng không nên tại vì đang giảng mình làm như vậy động chúng ha đóng cửa là đi âm thanh mới ngồi nè mở cửa thì âm thanh nó lọt vào nếu như vậy thì lần sau á, mình không cần thắt nhang nữa. nếu mình mở máy lạnh để tu á, thì không cần thắt nhang dùng giới hương định hương à. À, và lần sau lưu ý là khi mình đang tập trung vào thuyết giảng thì không nên có bất cứ một động tác nào khác để để khỏi động chúng tại vì khi mình đứng lên là là mọi người đều hướng qua bên kia hết à. và như vậy thì khi mình trở lại vấn đề thì nó lại lại mất đi một một gì <laughs> vài phút à. <coughs> tương truyền rằng là Bồ Tát Quan Âm tu tập đến kiếp thứ 10 á, à, là thị hiện thành Quan Âm thị kính và kiếp cuối cùng là hóa thân thành quan âm diệu thiện à. ở kiếp thứ 10 thì quan âm thì kính thầy nói diễn sanh từ cái kiếp thứ 9 à. lúc đó quan âm bồ tát là một vị tỳ kheo tướng mạo rất là đoan trang tu hành rất là tinh tấn à, mà sắp được chứng quả ha cho nên là chư phật và bồ tát đến để thử thách ngài à, thì lúc đó rằng à, <clears throat> kiếp thứ 9 đó thì phật thích ca mới hóa thân thành một cô gái rất là xinh đẹp ừ. đến ngôi chùa của vị tỳ kheo đó xin làm công quả dọn dẹp và lăng la trò chuyện với vị tỳ kheo này à, thì dần dần nó cũng sanh cảm cảm tình đó thì cô gái đặt vấn đề à, thể hiện cái tình cảm với vị tỳ kheo này và ước mong rằng à, vị tỳ kheo này có thể hoàn tục để kết hôn cùng với cổ nhưng lúc đó vị tỳ kheo đã tu hành rất là tinh tấn à. cho nên là ngài nói rằng là có chăng thì kiếp sau <laughs> có chăng thì kiếp sau chứ còn kiếp này là ngài quyết chí tu tập để chứng quả à. thì quý vị biết rằng chỉ có một lời hứa như vậy đó <laughs> mà cũng phải trả nghiệp à. trả nghiệp là sao là kiếp thứ 10 là chuyển thân thành một người con gái <clears throat> người con gái này là sinh ra trong một gia đình họ sùng à, và gia đình này là hiếm muộn con lắm à, cho nên là thường đi cầu trời khẩn phật để sinh được một muộn con thì quan âm bồ tát lại chuyển thân làm con trong gia đình họ sùng và chuyển thân thành một người con gái chứ không phải là một người con trai ừ. và tương truyền rằng trong cái đời sống con gái này là nàng rất là thường rất là có cái nỗi u buồn tại vì quý vị biết là trong kiếp à, quá khứ đó có một lần là hứa với với một người con gái là à, nếu như mà có kết tóc xe duyên thì kiếp sau đó mà cái lời hứa đó là bị trói buộc bởi thứ tình cảm à thì quý vị biết rằng tình cảm thì nó cũng sẽ sinh ra những phiền não cho nên khi tái sanh thì cái nghiệp đó nó còn đeo bám à tuy là thân gái nhưng mà sống không hạnh phúc cô thường là đâm chiêu suy nghĩ những cái điều mà làm cho mình cảm thấy rất là ô phiền à và khi đến tuổi à, trưởng thành thì cha mẹ là mong cô có một cái nơi để nương thân à, lấy chồng đó nhưng mà cô không muốn nhưng mà vì hiếu thảo với cha mẹ à, cho nên phải nghe lời thì à, trong làng đó có một cái gia đình là phú phú ông gọi là giàu có tên là anh chàng trai đó là tên là thiện sĩ ha thiện sĩ phải không ừ. thì nhờ mai mối đến để mà xin cưới cô này thì cô này vì thương cha mẹ nghe lời cha mẹ nên đồng ý xuất gia đã, đã xuất gia thì sống một cuộc sống vợ chồng với anh thiền sĩ đó à thì một hôm ông thiền sĩ à, đọc sách nằm ngủ câu chuyện mình đã, đã từng nghe ha thì lúc đó thì kính là đang ngồi may đồ thì từ khi mà cưới nhau thì hiếm khi mà được nhìn rõ cái mặt chồng của mình lắm à, thì lúc đó ông thiền sĩ nằm ngủ thì à, thì kính mới có cơ hội để mà nhìn rõ cái gương mặt của chồng mình và khi nhìn như vậy thì phát hiện à, thấy trên mặt của ông thường sĩ thiện sĩ á, à, có một cái cái <laughs> cộng à, râu mà mà nó mọc ngược lên à, và theo tướng số thì cái râu đó nó không không có tốt cái tướng nó không có tốt và như vậy thì à, cô thị kính này mới lấy cái kéo mà để sắp sắp cái cọng râu nó đi thì mới đưa kéo <laughs> vào dí kéo vào trong cái cái mặt thì ông à, thiền sĩ đó ông tỉnh dậy à, ông thấy thị kính đưa cái kéo vào mặt à, ông tưởng là vợ muốn muốn giết mình cho nên ông la lên là à, mẹ ơi vợ con muốn giết con nè à, là từ đó là gia đình ông thiện sĩ là đâm ra rất là ghét cô nàng này và gây sức ép bắt ông thiện sĩ phải là làm giấy là, là từ vợ trả vợ về cho gia đình à, bên à, thị kính à thì quý vị biết rồi hồi xưa mà kết hôn mà bị trả về là một cái nỗi nhục rất là lớn cho dòng họ đấy à. nhưng mà cũng đành bên nhà trai họ cương quyết như vậy và dù ông thiện sĩ có thương vợ như cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà mà cãi lời cha mẹ cho nên đành phải trả vợ mình về cho bên nhà gái đó mà thì thì kính trở về nhà thì gia đình không có vui lắm tại vì mình mang một cái nỗi nhục cho gia đình mà à, cha mẹ đi ra đường thì người ta cũng à, cười chê đó, à, cho nên là bây giờ chỉ còn cách là đi tu thôi <laughs> à, hướng tâm đến tu hơn nữa là cái thiện căn kiếp trước nó cũng trổ tại vì ừ, là kiếp trước mình là người tu hành chẳng qua là vì một lời hứa cho nên bây giờ mới trả nghiệp thôi phải không à, thì bây giờ nếu mà mình để cái thân phận thị kính này bị chồng bỏ à, để bị gia đình chồng à, trả về mà đi tu thì nó mất cái mặt quá à, sợ là người ta cũng không nhận mình cho nên thôi thì cô nàng mới giả trai giả thành một người con trai à, đến chùa xin xuất gia à, à, thì sư cụ ở chùa đồng ý và khi một người con gái mà giả trai thì rất là đẹp ừ, tại vì à, chắc cũng là nhiều kiếp tu hành cho nên là cái thân tướng cũng rất là trang nghiêm à, à. thì đến chùa tu hành xuống cấp rồi tu cũng ngon lành đấy nhưng mà cũng bị cái con, con nghiệp đó <laughs> cái nghiệp đó nó đeo bám <laughs> cho nên là họ nói là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ vỏ dừa <laughs> thì bây giờ lại, lại gặp một cái cô gọi là cô tên là thị màu à, thị màu ừ. rồi đến chùa thấy chú tiểu này đẹp quá thì mới sanh cái lòng yêu thương ừ, say đắm cho nên cũng đi lăn la gạ gẫm nhưng mà chú tiểu này là là quyết tu tập à, hơn nữa là cô biết là cổ là thân gái mà à, tu tập à, thì thị màu nhiều lần mà lăn la vậy đó không không được không được cái sự đáp đáp lại cái tình thương cho nên đó, à, mới là sanh ra cái tâm hận thù à, và vì thiếu thốn tình cảm cho nên cổ mới mới mà lén lút tư thông với một người ở và kết quả là cổ đã mang thai à, thì câu chuyện này thì quý vị cũng rõ rồi đúng không à, thì mang thai mà không có chồng thì là là sợ là ba mẹ là, là mất mặt cho nên thôi sẵn cái dịp mà để trả thù cái, cái chú tiểu <laughs> thì mình nói rằng cái bào thai này là của ông tiểu của ông chú tu trên chùa đó à, à. thì quý vị biết rằng là à, đây là một tin rất là sốc ha à. dân làng là bắt đầu là kéo tới gây áp lực với nhà chùa à, và nhất là à, chửi à, cái việc trụ trì đó và miệt thị à, chú tiểu lúc đó tên là kính tâm đó à, thì à, trước cái sự áp lực của dân làng đó thì vị trụ trì nó mới cho chú tiểu à, kính tâm ra ngoài ngoài à, gọi là ra khỏi cái gọi là tam quan đó à, tam quan tức là cổng chùa dựng một cái cái chòi lá ở bên cạnh đó để mà mà tu hành ừ. tu hành một thời gian thì cũng không có yên được với cô thị màu này à, đến khi cô sinh con á thì cô muốn đổ trách nhiệm cho chú tiểu kính tâm cho nên cô mới mang đứa bé đó đến chùa để trả <laughs> cho cho chú tiểu thì lúc đó kính tâm à, cũng rất là bình thản à, đón nhận đứa trẻ này để nuôi tại vì lúc đó không nuôi thì đứa trẻ này sẽ trở thành trẻ mồ côi đó à, phải không quý vị à, thì cái vì lòng thương cho nên nhận nuôi dù đó là không phải là là con của mình dù đó là cái họa của mình nhưng mà một người mà có cái tâm lòng từ bi đó à, họ không cần phải quan tâm đến cái sự cực khổ của bản thân hay là cái sự tủi nhục của bản thân mà cứu cái người đó là trên hết à, cho nên là chú tiểu kính tâm bây giờ nhận nuôi đứa trẻ à, xem nó là như con của mình à. thì khi nhận nuôi đứa trẻ như vậy thì thầy của kính tâm à, cũng là sanh lòng nghi ngờ nghĩ rằng đó đây là sự thật và dân làng cũng nghĩ đây là sự thật và càng là là là xem thường khinh chê và mắng nhiếc à, chú tiểu kính tâm à. nhưng mà chú vẫn thản nhiên nuôi con sống ở ngôi chùa à, hàng ngày thì đi à, xin nước cơm để cho chú, à, đứa bé này này dùng đó thì đến khi đứa bé này được 3 tuổi thì lúc đó chú tiểu này và khi tu hành mà cảm thấy là cái nghiệp trần duyên của mình nó cũng viên mãn rồi đến lúc mình xả báo rồi đó à, mình trả hết cái nghiệp rồi tại vì quý vị cứ một câu nói thôi một cái sự hứa hẹn thôi kiếp sau thôi mà, trả cái quả này à, đến đây là cũng thấy là là hết rồi cho nên là sắp xả bỏ cái báo thân thì ngài mới viết lại một bức thư à, viết lại ba bức thư một bức thư là gửi cho sư phụ một bức thư thì gửi cho cha mẹ à, và một bức thư thì gửi cho cô màu thì phải ba bức à và nói rằng là mình là người, người con gái à, chứ không phải là con trai <laughs> à, thì lúc đó <laughs> sau khi mọi người được nhận thơ à, của kính tâm thì mới mới mới nhận rõ là đây là một vị bồ tát tái lai à, tại vì sao tại vì chỉ có bồ tát mới làm được cái điều như vậy chứ không có ai mà à, phải chịu nhục như vậy tại vì mình thường là Ờ, hay giải bài mình có một cái điều gì là mình gọi là oan đó ừ. hơi oan một tí thôi chứ không phải là oan nhiều nghe mình còn muốn giải bài hà huống gì là cái nỗi oan này là quá lớn à, nó là một vinh dự của một kiếp người mà không không những là vinh dự cho bản thân mà vinh dự cả gia đình cha mẹ à, nhưng mà à, tại vì là bồ tát mà, mà họ có sự nhẫn nhẫn chịu và ở đây thì cũng giống như là hòa thượng ân sư mình thường nói đó khi mình trả nghiệp thì mới hết nghiệp à còn mình không trả nghiệp thì nghiệp nó không hết à và khi người ta mà hủy nhục mình phỉ bán mình thì đó là cái lúc mà tốt nhất để cho nghiệp của mình nó tiêu à, và quý vị thấy à, à cái sự nhẫn nhịn à, cái sự nhẫn nhục của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ở kiếp này à, chỉ trong một kiếp thôi mà trả hết cái nghiệp à, cái nghiệp trần lao à, à, và chỉ có Bồ Tát mới có thể làm được điều đó còn mình sư cô nghĩ là chắc khó lắm ha <laughs> chắc khó lắm hả? không đủ sức nhẫn à, không đủ sức nhẫn à, để mà trả cái quả đó đâu à, thì đó là câu chuyện về đức bồ tát quan âm thị kính à, và kiếp cuối cùng là hóa thân là quan âm diệu thiện à, thì à, diệu thiện là một trong ba người à, công chúa của vua tên là diệu trang nghiêm à, lúc đó vua diệu trang nghiêm là hiếm muộn con cho nên là hai vợ chồng cũng thường đến chùa để cầu nguyện mong rằng à, sinh được à, những người con để nối dõi à, nhưng mà liên tục là sinh ra là ba người con gái chứ không có hoàng tử à, cho nên là đến người thứ ba là công chúa diệu thiện đó, mới đặt là cô ba <laughs> nghĩa là sao là đứa con gái thứ ba à, có ý là không có thích thú lắm mà à, sinh hoài mà không ra con trai là đấy cho nên là là người con gái thứ ba này á, là hiển nhiên là là không được cái lòng thương của cha mẹ à, tại vì là sao một cái sự kỳ vọng đứa con cuối cùng là phải là đứa con trai nhưng mà cũng sinh ra là đứa con gái à, cho nên cái cái sự kỳ vọng á một khi mình kỳ vọng quá nhiều mà mình thất vọng á đâm ra mình lại à, chán ghét mình đâm ra là mình không yêu thương cho nên là công chúa ba này từ khi sinh ra là không được cái tình yêu thương của cha mẹ à. nhưng mà không vì như thế mà cô lại không yêu thương cha mẹ của mình mà ngược lại cô là càng yêu thương cha mẹ của mình hơn hai người chị của mình à. À, đến tuổi trưởng thành thì cũng à, như vậy à, vua cũng chọn hoàng tử à, thì hai cô con gái đầu thì chọn cho những người là con của quan đại thần đến người thứ ba thì công chúa lại không chịu không muốn lấy chồng à, công chúa mà nói như thế này nếu con muốn lấy chồng á, thì con phải lấy một vị thần y à, để chữa cái bệnh gì để chữa cái bệnh mà tham quan á <laughs> gọi là chữa cái bệnh mà gọi là những ông vua nào mà tàn bạo nè những ông quan nào mà tham ô đó thì chữa trị hết là ý cô không nói là gì đó à, chỉnh đốn là cái triều đình này đó cho nên càng làm cho ông vua tức giận à, à. quý vị hiểu cái ý công chúa nói không công chúa không muốn lấy chồng nhưng mà nếu có lấy chồng thì phải chọn một người thần y <laughs> à, thần y là nói bóng thôi để gì để chữa trị những cái bệnh là như là à, vua thì là sao à, tàn bạo đó à, quan lại thì tham ô thất tính đó thì đánh dẹp hết cái đó chữa trị hết cái đó <laughs> vua nghe vua càng ờ, không thích à, và càng là là ừ, ghét cái cô công chúa này à, nói vậy thôi chứ công chúa không lấy chồng à, và công chúa muốn đi tu nhà vua là càng không thích à, đến lúc không thích đến cái cái cái lúc là mang công chúa ra nhốt ở sau vườn không cho tiếp xúc với mọi người xung quanh đấy. nhưng mà công chúa vẫn an vui và tu tập à, hướng thiện để mà tu tập à, à thì lúc đó là với sức ép của quần thần thì vua cảm thấy là mình cũng là một người cha là bất bất lương đấy ừ. cho nên mà đồng ý cái sự khẩn cầu của công chúa à, công chúa ba này ừ, là công chúa muốn đi tu à thì à, đi tu đến chùa đó thì vua là là chỉ định à, vua chỉ định cho trụ trì và tăng chúng ở chùa đó là khi công chúa đến chùa này tu là phải hành hạ công chúa phải làm công chúa làm tất cả những việc nặng nhọc ở trong chùa này à, để cho công chúa thối tâm à, thối tâm là đó là trách nhiệm của vị trụ trì và và tăng chúng ở trong cái chùa mà công chúa sắp đến đó để xuất gia tu tập à, nhưng mà quý vị biết rồi một cái tấm lòng mà cứ kiên định á, thì dù cái khó khăn à, dù cái bị người ta ép bức à, hay là dù mình làm những công việc nặng nhọc nhưng mà cũng không ngăn được cái chí nguyện tu hành của ngài mà cái đó ngược lại là thành những cái gia vị để mà tăng thêm cái sự kiên định và cái cái lòng hướng nguyện tu tập cho nên á, bây giờ có nhiều người mình sợ khổ cực các quý vị à, người ta nói là à, trên con đường thành công là không có à, trong gai không phải là không có trong gai mà chúng ta đi trên trong gai tại vì chính cái trong gai đó đó là những cái chất liệu để làm nên sự thành công à, công chúa diệu thiện lúc đó cũng cũng là như vậy à, càng bị người ta đối xử tệ càng bắt người mình làm những công việc nặng nhọc thì là mình càng tu tập thêm nhiều phước thiện mà trao dồi thêm cái đức tính là nhẫn nhục của mình cái đó là cơ hội đó à, nhưng mà đối với bồ tát như của mình là, là không được dễ, dễ thấu tâm đó ừ. tại vì sao có những người là hiện tại là muốn xuất gia tu tập nhưng mà sợ vào chùa cực khổ <laughs> à, và ai cũng là à, khó có mà vượt qua cái cửa ải là hành điệu á tại vì trước khi vào chùa là phải trải qua một thời gian hành điệu mà sư cô lúc đó cũng là trải qua một thời gian là hành điệu 3 năm như vậy à, khóc có cười có nghe à, khóc nhiều cười ít đó <laughs> nhưng mà chính những cái đó bây giờ sư cô nghĩ lại chính những cái sự rèn luyện khi mình mới vào tu đó thì bây giờ mới làm nên à, một sư cô à, tuệ thành có được một chút kiên định và sự nhẫn nại ha và lúc đó à, có một người nói với sư cô một câu mà sư cô ghi nhớ trong lòng cho đến bây giờ mà thầm cảm ơn người đó khi đó vào chùa tu được 2 năm á, thì cũng à, hay gặp những cái sự mà ừ, ở trong chùa làm cho mình à, cảm thấy là bị ăn hiếp đó mà, mà cái khóc hoài rồi cái vị đó mới mới dạy sư cô rằng là khi em mới vào chùa đó em nghĩ mình như là một cái cây cây chổi lau nhà cái cây chùi nhà quý vị biết không à cây chùi nhà bất bất luận họ chùi đi tới đâu á thì mình cũng thuận theo à, và em thấy khi cây chổi chùi qua thì cái sàn nhà nó sạch sẽ đó dùng cái biểu tượng cái cây chổi chùi nhà để để, để nhắc nhở sư cô và sư cô cảm thấy rất là hay và từ đó mình cũng có được cái sự khởi thị cái vị thấy cây chuối chùa nhà đó người ta chùi đến đâu lâu đến đâu thì mình cũng thuận theo cái tâm ý người chủ chứ mình không thể nói là Ê, chùa tới đây tôi không được tôi bị chùi qua đây hay là tôi không chịu đi là người ta bẻ cái cây chuỗi, ra <laughs> người ta liền mình rồi chặt ra để, để đốt á ha phải không mình thuận theo ý chủ chủ lâu đến đâu mình lâu đến mình cứ đi theo đó mình là như cây chuỗi chùi nhà vậy đó à, và chui qua thì ngoảnh đầu nhìn lại thì cái sàn nhà rất là sạch à, đó là cái công đức của mình đó công đức của sự nhẫn nại đó phải không đại chúng à, như vậy thì bây giờ có ai muốn đi tu vào chùa nhưng mà sợ hành điệu sợ cực khổ thì nên xem lại <laughs> nghe xem lại cái sự phát tâm của mình và à, và như cái câu mà sư cô lúc nãy vừa chia sẻ đó hãy nghĩ mình như là một cái chuỗi quét nhà chủ quét đến đâu mình thuận theo đến đó nhưng mà ngoảnh mặt nhìn lại thì nhìn thấy cái thành quả của mình là cái sàn nhà nó sạch sẽ à, đó là công đức của mình à, nhớ không <laughs> khi khi tu tập ở cái chùa đó thì không thấy ờ, cô công chúa ba này là mà thối tâm mà càng tinh tấn nữa cho nên vua tức giận vua nghĩ là vị trụ trì chùa này và mấy sư chùa này là không nghe lời không nghe theo lời của mình không hành hạ công chúa không đối xử tệ với công chúa để cho cho công chúa là được sung sướng mọi người là nhường nhịn nên anh vua ra lệnh là à, trói trụ trì là đánh đập và đuổi hết mà tăng chúng trong chùa ra và và châm lửa đốt chùa thì lúc đó đức bồ tát quan âm là lúc đó là là là diệu thiện đó, là công chúa thứ ba đó mới hướng lên trời chắp tay kháng nguyện mười phương chư phật gia hộ thì ngay lúc ngày chắp tay hướng nguyện đó thì một trận mưa rất là lớn mưa xuống là ngăn được cái cái ngọn lửa của nhà vua à. rồi vua cũng tức vua ra lệnh là là hành hình công chúa à, khi mà đưa công chúa ra pháp trường thì có một con cột nó đến nó giải cứu và mang công chúa lên núi để mà tu tập à, cho nên cái sự tích này cũng rất là hay thì người hiền là được được long thần hộ pháp được chư phật bồ tát gia chở à, đấy quý vị cho nên mình mình làm thiện á mình sẽ có à, những cái năng lực gia trì ủng hộ mình à, đó à, thì lúc đó là công chúa được à, con hổ nó mang đi à, và tương truyền là à, cái cái con hổ đó cũng là chư Phật Bồ Tát Hóa Thân và mang công chúa Diệu Thiện đến đạo tràng Phổ Đà Sơn bên Nam Hải bây giờ gọi là Quan Âm Nam Hải đó ở đó tu tập và và đến khi chứng quả thì trở lại cái câu chuyện của vua Diệu Trang Nghiêm thì tại vì ông cản trở người tu tập và và hành hạ chư tăng và tạo cái nghiệp là đốt phá tam bảo cho nên là sau cái ờ, cuối cuộc đời của mình á, khi về tuổi về già là ông bị cái bệnh là gọi là cùi hủi à, mắt thì mờ hai tay thì cùi à. và hai cái chàng rể mà ông yêu quý là của hai người con gái đầu chồng của hai người con gái thứ nhất và thứ nhì đó là sanh tâm phản nghịch à, lúc đó là ngai vàng cũng bị là uy hiếp mà bản thân mình là bị mù lòa là bị bị à, cùi như vậy thì không có ai gần gũi à, là lúc đó có một cái vị thần y đến mới bảo à, vua rằng là bây giờ nếu à, có cái vị thuốc mà làm bằng đôi mắt và hai cái tay hai đôi mắt và hai cái tay thì vua uống cái à, thang thuốc này vào thì bệnh sẽ hồi phục à, sẽ thuyên giảm à, sẽ hồi phục thì lúc đó vua à, vời hai người con gái lại lại xin ý kiến thì ai cũng lắc đầu ấy ừ. ai cũng không thể mà cho mình đôi mắt và đôi tay và kể cả người bên ngoài quần thần cũng không có ai à, chịu cho mình hết à, cái này là ý nói thì sao ừ. lúc giàu lúc sang thì <laughs> thì ai đến cũng cần mình ấy, dựa dẫm mình nhưng lúc mình bệnh mình nghèo rồi ai cũng xa lánh đó à, nhân gian người ta nói cái câu gì đó cái câu gì đó à ừ. những cái câu nó cũng hát ra hay hết ừ. thì lúc đó không ai cũng ghẻ lánh vua hết không gần vua, gì hết à, à, thì lúc đó cái thông tin nó truyền đến cái đạo tràng của quan âm diệu thiện đăng tu là phổ đại sơn à, thì ngài biết rằng vua cha mình đang gặp nạn nên ngài trở về hoàng cung và ngài à, quyết định là múc hai mắt của mình và chặt hai cái bàn tay của mình để mà luyện thuốc cho vua cha và vua cha là được phục cái thuốc này và căn bệnh cùi và và mù nó được hồi phục thì khi ông hồi phục thì ông mới hiểu được tấm lòng của con mình lúc đó ông thật sự là hiểu được cái tấm lòng của người con gái thứ ba này à, à. và khi ông nhìn thấy con mình bị mù lòa mà không có hai tay ông đau khổ lắm và lúc đó ông cực kỳ là đau khổ ông quỳ xuống sám hối là cái tâm thành rất là thành khẩn để sám hối cái tội lỗi của mình và ông phát nguyện rằng chỉ cần là cho cô con gái thứ ba này mà bình phục lại đôi mắt và hai tay thì ông nguyện làm tất cả những điều gì có thể để hộ trì tam bảo à, để mà tu tập Phật pháp à, ông hứa nguyện tu tập cùng cùng con gái thì ngay lúc đó ông vừa phát nguyện xong thì hai con mắt và hai tay của công chúa thứ ba là ngài diệu thiện đã được hồi phục à, được bình phục lại à, và không không không không những là có hai con mắt à, hai cái tay đâu sau này ngài tu tập là thành là tới nghìn mắt nghìn tay đó đó là đó là cũng tình từ tất cái câu chuyện là vì sao được công hạnh đó là vì cái công hạnh là hiếu thảo à, hiến tặng hai đôi mắt của mình cho vua cha và hiến tặng hai cái tay mình để mà trị liệu cho vua cha à, và sau này tu tập càng nhiều thì nó càng à, có công đức à, đầy đủ công đức là nghìn mắt và nghìn tay đó ừ. nghìn mắt nghìn tay này nó cũng có một cái cái triết lý ẩn chứa trong đó à, tại vì mắt là gì mắt là lẽ thật à, nhìn thấu hiểu được và biết rộng à, mà càng nhiều mắt thì càng hiểu nhiều càng biết rộng mà mà ngàn ngàn tay là càng nhiều tay là càng làm được những việc lành giúp đỡ chúng sinh và che chở cho chúng sinh đó à, cho nên quý vị thấy hãy nghìn mắt thì có nghìn tay à, tại vì sao nếu mà có nghìn mắt mà có hai cái tay thì cũng không được biết nhiều mà không làm <laughs> ít làm mà làm nhiều mà không có sự biết cũng không được à, cho nên là bồ tát phải có nghìn mắt và nghìn tay là như vậy đó cái sự học sự biết và sự thực hành áp dụng à, sự cứu độ nó phải đi đôi với nhau à, mình thường nói là biết gì thì làm nấy đó ừ. biết nhiều thì làm nhiều à, có nhiều người mà biết ít mà làm nhiều là đâm ra là phá hoại <laughs> phải không mà biết nhiều không làm thì là là là là, là lạnh tua làm biến cố không sanh là công đức à, cho nên cái cái biểu tượng mà nghìn mắt nghìn tay nó hay lắm nó nhiều triết lý ẩn chứa trong đó à quý vị nếu như có sự hứng thú thì quý vị đi tìm hiểu thì rất là hay à, rất là nhiều tích và nói cũng rất là hay à, và cái dễ hiểu nhất là mình thấy là cái sự hiểu biết như lúc nãy mình nói à, của Anh nói đó à, tay nhiều càng nhiều thì càng che chở chúng sinh làm lợi ích cho chúng sinh càng nhiều mắt càng nhiều thì mắt mới thấy thông suốt hiểu biết thì càng sâu càng rộng ừ. mà hiểu thì mới mới thương đó à, thương thì thể hiện qua cái động tác cái bàn tay mình cứu độ à, cho nên từ cái nhìn mắt nhìn tay nó diễn sanh thành cái ý công hạnh của bồ tát sau này là lắng nghe và và thấu hiểu đó à thấu hiểu thì bây giờ mình sẽ qua cái mục thứ hai là công hạnh của đức bồ tát quan âm là lắng nghe và thấu hiểu à hôm nay thì ngày vía ha à, mình à, đón nhận cái ngày vía của ngài bằng cái cái cái tình à, tình ngưỡng mộ cái tình thương mình dành cho đức bồ tát bên cạnh đó là mình cũng học cái hạnh của ngài à, học chút chút thôi à, ví dụ như hôm nay là mình có thể là học một chút lắng nghe và một chút thấu hiểu <laughs> đối với những bạn đồng tu của mình là à, à, thì bây giờ mình vào cái phần thứ hai là lắng nghe thấu hiểu à, thiền sư thích nhất hạnh à, có một cái câu nói rất là kinh điển câu nói gì à, thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn mà bạn dành cho họ à, thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương à, nếu không có sự thấu hiểu thì bạn sẽ không có sự yêu thương hay không quý vị à, thật sự mà nói như vậy mình thấu hiểu thì mình mới có sự yêu thương mình không hiểu được người đó làm sao mình thương người đó đến như đức phật thích ca của chúng ta cũng nói một câu là theo ta mà không hiểu ta à, là là phỉ bán ta đó Đúng không? mình không hiểu tức là mình mình không thấu hiểu được người đó à, thì mình sao mình tin được mình sao mình thương được à, cho nên nhiều khi mà trai với gái bây giờ mà nói với thương yêu là chỉ thương yêu bằng mắt thôi chứ không đi vào trong nội tâm để mà thấu hiểu được người đó mà thấu hiểu rồi mà thương yêu thì cái sự thương yêu nó nó bền vững à. và để có được cái sự thấu hiểu mình cũng phải tập mà muốn có được thấu hiểu thì mình phải có đầu tiên là cái cái gì cái công hạnh lắng nghe à. À. phải không quý vị tại vì ở thế gian này người với người á à, người với người trao đổi với nhau bằng tâm hồn á à, hay là kiến thức hay là tất cả mọi việc gì nó cũng bằng thâu qua cái âm thanh dạ. mà âm thanh thì nó sẽ trực tiếp đi vào cái lỗ tai à, phải không <laughs> cho nên mình muốn hiểu một người đó tâm như thế nào hiểu như thế nào thì mình cũng phải qua cái sự trình bày của họ qua cái lời nói để mình à, mình nghe mình thấu hiểu mình hiểu được ừ. mà muốn thấu hiểu thì phải lắng nghe à thế à. cho nên là muốn yêu thương một người thì lắng nghe và thấu hiểu có lắng nghe có thấu hiểu mới có yêu thương à, thì bây giờ cái đầu tiên là cái kỹ năng lắng nghe à, thì bây giờ à, sư cô cũng có một cái bài của người ta chia sẻ về cái kỹ năng lắng nghe thì hôm nay nhân tiện đây sư cô cùng chia sẻ với đại chúng à, người ta nói rằng là kỹ năng lắng nghe rất quan trọng bởi vì giao tiếp là một trong những hoạt động luôn diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta phải không quý vị à, tại vì cái sự giao tiếp là một cái hoạt động nó luôn luôn xảy ra với chúng ta trong hàng ngày á đối với đời sống vợ chồng cũng có sự giao tiếp thầy trò cũng có sự giao tiếp con cái à, cha mẹ đồng nghiệp với nhau nhân viên với ông chủ cũng phải thông qua sự giao tiếp và cho nên cái kỹ năng lắng nghe quan trọng không à rất là quan trọng tuy nhiên để đạt được mục đích à thì mỗi người cần phải rèn luyện cái kỹ năng lắng nghe à. như quý vị biết à, khi một đứa trẻ mới sinh ra à, tiếng đầu tiên là tiếng khóc đó là tiếng nói đầu đời của một em bé đó phải không quý vị à, khi sinh ra nó không thể nói là ba hay mẹ mà nói a hoặc tiếng khóc đó là tiếng nói <laughs> đầu đời của em bé à. và lúc đó quý vị tai em bé có nghe không tai chưa nghe chưa chưa hiểu gì hết mới lột ra là là khóc lên à. trải qua một thời gian là bắt đầu là có sự nghe rồi bắt đầu mới tập nói đúng không à, tập nghe rồi rồi tập nói à, như vậy là chúng ta từ khi mới sơ sinh lọt rồng ra thì cắt một cái tiếng nói đầu đời và chưa chưa có lắng nghe à, sau này nghe rồi bắt đầu mới học thêm nói à, và cái sự nghe đó nó thông qua thời gian tích tụ à, và mình tu luyện luyện tập nó nó thành một kỹ năng gọi là lắng nghe à, và nghe thì ai cũng nghe được nhưng mà để lắng nghe à, thì nó lại khác à, mà để có được kỹ năng lắng nghe thì mình phải học hỏi và có năm nguyên lý sau đây người ta đưa ra để cho mình luyện tập cái kỹ năng lắng nghe à bây giờ cũng rất là hay sư cô chia sẻ với với mọi người ha à, đầu tiên á, là thái độ lắng nghe à, thái độ lắng nghe ở đây là là phải có sự trung thực ha? và có sự tập trung đầu tiên người ta dạy mình là thái độ lắng nghe là phải trung thực và tập trung tại vì quý vị đó, khi mà người ta nói chuyện với mình có những câu chuyện không phải là ai cũng nói được phải không mình phải chọn người để mình nói có những cái nỗi khổ trong nội tâm á mình cần chọn người để mình gửi gắm mà người đó họ không trung thực họ không có tâm chân thành với mình thì làm sao mình có thể nói được phải không và cho dù có được cái tâm chân thành cái sự mà sẵn sàng để lắng nghe nhưng mà họ lại không tập trung ví dụ mình đang nói mà họ cứ nhìn đâu họ xem điện thoại họ ngó đông ngó tay thì mình cũng không thể giải bày được cái nội tâm của mình à, mà không giải bày được cái nội tâm của mình và cái đối tượng đó à, sẽ không được chia sẻ cái câu câu chuyện của mình thì họ sẽ không thành tựu được cái kỹ năng lắng nghe thấy không muốn lắng nghe người khác thì mình phải chân thành và tập trung à cái việc đồng ý không sư cô nghĩ là cái này rất là thuyết phục ha mình lắng nghe là để gì để để mình mình biết được họ đang nói cái điều gì đó. họ đang muốn cho mình nghe được cái điều gì phải không còn mình không tập trung thì họ nói gì mình đâu có cái biết họ đang nói gì à cho nên là tập trung và sự chân thành quyết định thành tựu cái kỹ năng lắng nghe rất là lớn đó. thứ hai là sự phản hồi đặt câu hỏi để thành tựu được cái kỹ năng lắng nghe thì mình phải có cái sự phản hồi và đặt câu hỏi thí dụ như trong lúc mình nói chuyện với nhau mình phải có sự đối đáp phản hồi tới đối đáp à, quảng anh nói sư cô nghe thì sư cô cũng phải có sự phản ứng <laughs> đấy chứ đối đáp thì câu chuyện nó mới được tiếp diễn rồi lần lần mình mới khơi dòng người ta mới tâm sự hết những cái chuyện ra cho mình nghe đó nhưng mà lúc này mình phải tránh tránh một một cái cái tình trạng là là mình phản biện ha mình phản biện mình đặt câu hỏi nhưng mà để cho người khác dứt câu hỏi đã <laughs> mình tránh là là ai cũng nói mà không có người nghe quý <laughs> vị hiểu không <laughs> trong lúc này là mình mình phải thực hiện cho bằng được tức là phải có người nói có người nói thì phải có người nghe không thể nào là ai cũng nói hết rồi ai nghe mà ai cũng nói hết là lúc đó là lúc gì đó quý vị lúc cãi <laughs> nhau cho nên người ta nói là à, à, là phản phản hồi đặt câu hỏi nhưng không có nghĩa là cắt ngang cơ hội của người khác mà có nghĩa là bạn cần lưu ý về các vấn đề vướng mắc này để khi người nói kết thúc bạn có sự phản hồi lại thông tin của họ tránh tình trạng là đôi bên cùng nói không có người nghe <laughs> hay phải nói là hay nè và đôi bên cùng nói không có người người nghe thì quý vị và Sico là là gặp rất là nhiều rồi bình thường á, là quảng dung á, là mời cô là qua đây dùng sáng và đọc tràng nhưng mà sáng này là có việc đột xuất nên cô thay đổi ý định mà cô không không bảo không nói không hồi cho nên nhà bếp ở đây là sửa soạn tức ăn sáng cho sư cô <laughs> à, sư cô mới đến cửa là quảng dung hớn hở vui mừng <laughs> ra ra đón sư cô vào và mời ngồi vào bàn ăn sư cô nói là sư cô dùng rồi à, tỏ vẻ rất là là buồn à, à, thì lúc đó là, là mình chưa có cơ hội để mà mình mình gọi là mình mình giải thích đó à, thì thì sư cô lên trên này à, xong rồi đây quang dung lên thì cũng còn có vẻ mặt buồn à, sư cô bây giờ mới ngồi để giải thích nó là bây giờ ở bên chùa là sáng nay có một vị huynh đệ là là đi xa cho nên sư cô phải ở nhà tiện đưa đó ừ, cho nên là luôn tiện ăn sáng luôn thì lúc đó nghe mình giải thích rồi thì quảng dung là cảm cảm thấy là thấu hiểu <laughs> lúc đó là thấu hiểu cho nên là là hết buồn rồi <laughs> dạ. ờ, và trường hợp á, khi mình gặp những cái điều gì đó mà thay đổi đột ngột hay là hai cái tâm ý của người mà không hòa hợp mà mình phải để cho một người nói mình lắng nghe à, chứ không thể là hai người lúc đó mà cùng nói lên thì không có ai lắng nghe thì cũng không hiểu được à, như tình trạng lúc sáng à, đó là gần đây là thưa thật với đại chúng là sư cô sửa chùa đó à, sửa chùa sửa rất là nhiều sửa từ trên mái rồi đến trang bị lại tất cả những cái à, phần à, trang trí trong chùa và mặc áo lại cho phật à, à, chi phí sửa chữa chắc cũng phải là một tỷ 2 tỷ 3 ừ, tỷ 2 tỷ 3 đó à, và làm thêm ba cái phòng à, ba à, cái phòng để là phục vụ cho khóa tu là một với hơn nữa là nếu có khách đến chùa thì có một cái phòng gọi là gọi là trang trọng trang trọng khách để người ta ở lại chùa ừ. tại vì sư cô thấy ở việt nam mình á chùa thì tuy mà lớn lắm nhưng mà hiếm có cái chùa nào mà có những cái phòng khách mà để cho người ta đến chùa người ta ở người ta khỏi cái nghĩ là phải đi khách sạn à, nhắc lại những chùa mà có khách ở xa à, cho nên sư cô làm thêm ba cái phòng à, phòng ở trên là để dành cho khách tăng chư vị hòa thượng những vị mà khách à, xuất gia về ở đầy đủ tiện nghi à, hai phòng dưới là dành cho cư sĩ à, cũng trang hoàng rất là rất là tinh tế à, rất là khang trang để quý phật tử là mà muốn về chùa mà ở cùng tu tập với quý ni trong vòng à, tuần à, hai tuần hay là vài ngày có một cái nơi ở rất là cảm thấy rất yên lặng tĩnh lặng đó. À, thì họ mới duy trì <laughs> được cái sự mà tu tập à, chứ không không có chỗ ở dù quý vị mà có thích tu có gần gũi quý ni tu mà đến chùa không có chỗ ở bất tiện thì cũng không ở được mà đi ra khách sạn thì đâu còn cái sự gọi là mình được tận hưởng cái cuộc sống đó thiền môn chính vì thế mà sư cô mới làm thêm ba phòng và đặc biệt là có một cái nơi để mà tọa thiền à, tọa thiền là mình nhìn ngồi ở đây nhìn qua bên núi à, có một không gian rất là tĩnh lặng à, chính vì cái mà xây dựng cái cái uh, sửa chữa lại đó chi phí nó cũng cao và trong lúc mà mà xây dựng đó mà cũng có sự xung đột à, à, cho nên sư cô à, hiểu à, khi mà để mà lắng nghe để mà thành tựu được cái công hạnh mà lắng nghe à, thì thật sự là có sự phản hồi đặt câu hỏi nhưng mà tránh trường hợp là ai cũng nói hết mà không có người nghe <laughs> để người ta nói hết à, đến lượt mình thì mình nói à, phải dành cho họ không gian để họ trình bày <laughs> đó, đó rồi thứ ba yếu tố thứ ba để làm nên sự lắng nghe à đó là mình phải thể hiện cái sự khích lệ và đồng thuận anh nói như vậy em nói như vậy thì cũng đúng cũng hay đó đúng không mình có sự khích lệ và mình có sự đồng thuận với cái nội dung của họ nói thì họ mới nói chứ còn họ nói ra là mình bác mình không khích lệ mà mình còn chê à thế thì không thể nói được đúng không hay là mình có thể là đưa ra câu hỏi liên quan à, đến nội dung họ nói à, hay là mình mình mình thể hiện là à, tôi hiểu ý của anh như vậy tôi hiểu ý của bạn như vậy vân vân à, phải có sự khích lệ và sự đồng thuận để họ có thể tiếp tục câu chuyện và mình làm được như vậy thì mình lại thành tựu được cái hạnh lắng nghe à, đó là cái bí quyết thứ thứ ba à, bí quyết thứ tư là sao à, cái này là hay đó là thể hiện qua giao tiếp phi ngôn ngữ à, và trong lúc mình tiếp xúc với người ta thì mình cũng thể tận dụng à, cái gì ánh mắt và gương mặt nghe không? Người xưa nói là ánh mắt là cửa sổ tâm hồn đó Cho dù là mình không đối đáp lại với họ Nhưng mà qua cái ánh mắt cái nụ cười cái thể hiện trên nắc mặt có thể là làm cho người ta yên tâm người ta tiếp tục nói hay là người ta tắt liệm đi cái niềm hy vọng bởi vì họ không có cái sự giải bày cái nội nội tâm của họ bởi vì nếu như mình mà à, mà thể hiện cái sự mà câu gắt căng thẳng trên gương mặt không có một nụ cười thì làm sao họ, họ nói ra được phải không à, cho nên là giao tiếp phi ngôn ngữ rất là quan trọng đôi khi không cần nói mình chỉ cần nở nụ cười bạn ta hiểu <laughs> phải không quý vị <laughs> hay không à, à, cho nên để thành tựu cái sự lắng nghe là mình mình thiện xảo ở cái kỹ năng là thể hiện qua ngôn ngữ là phi phi ngôn ngữ thể hiện qua sự giao tiếp là phi ngôn ngữ là tận dụng ánh mắt và và nụ cười trên cơ mặt của mình à. à, đó là thứ ba à, thứ tư ha bây giờ cái kỹ năng cuối cùng à, và cái kỹ năng này cũng rất là hay <laughs> câu kỹ năng nào cũng hay chứ anh à, đó đó là sao là luôn đặt bản thân mình vào vị trí người nói à, khi mình đặt vị trí của mình vào người nói thì mình sẽ thấu hiểu được họ à, mình hiểu được nội dung họ trình bày và hiểu luôn được con người của họ à, cho nên là trên đây là năm cái kỹ năng à, để mà mình thành tựu được là cái cái gọi là lắng nghe à, bây giờ mình ôn lại đầu tiên là gì à, thái độ thái độ lắng nghe là trung thực như nữa ừ à, trung thực trong tập trung à, à, <laughs> tập trung thứ hai là sự phản hồi và đặt câu hỏi thể hiện sự khích lệ đồng thuận thứ tư là thâu qua giao tiếp phi ngôn ngữ và thứ năm là luôn đặt bản thân mình vào vị trí của người nói à, nếu chúng ta có được năm cái kỹ năng này thì mình thành tựu được cái kỹ năng lắng nghe và có lắng nghe thì mình mới có thấu hiểu mà, mà có thấu hiểu thì mình mới thương phải không quý vị <laughs> nên hôm nay là cái ngày đặc biệt của bồ tát quan thế âm là ngày thành đạo của ngài thì thôi mình học à, một chút xíu về công hạnh của ngài dạ. đương nhiên là chúng ta có thể khó thực hành nhưng mà mình biết mình vẫn tốt hơn à, có khi mình ứng dụng à. như sư cô như thế này đó à, cũng không học nhiều cũng không không phải là bậc thiện căn gì hết à, nhưng mà từ khi xuất gia đó có một câu nói của người ta đó à, là em hãy xem mình như là một cây chuỗi chùi nhà đó à, chỉ một câu nói rất đơn giản mà nó ảnh hưởng đến cuộc đời của mình à, cho nên hôm nay năm cái kỹ năng này tuy là nó đơn giản nhưng mà nếu mình có tâm muốn thực hành theo thì mình cũng học được cái hạnh quan âm đó nha à, hạnh gì lắng nghe và thấu hiểu à, sư cô à, xin chúc đại chúng à, luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu đối với những người chung quanh mình à, thì mình sẽ cải thiện được cái sự giao tiếp trong đời sống vợ chồng à, trong đời sống hôn nhân gia đình công việc tắc tận tật à, đây là chìa khóa để mang lại hạnh phúc an lạc cho chúng ta à. rồi chúc đại chúng tinh tấn à,